ATC oh no. Em ơi ta hãy yêu như chỉ có đêm nay được yêu Cho anh say mắt môi em lại có nhạc hay để chiều Sâu trong tâm trí anh chính là nơi em từng tìm đến Rồi tan vào trong giấc mơ Ai cho em chút thơ ngọt ngào ấm trong từng hơi thở Sẽ cho em giấc mơ như bình minh suốt tận mây mà Yêu em như Red Bull Mang tìm đến trong ly cùng chàng girl Hey girl Có thể bay bằng hai cái Bằng máy bay hoặc là máy bay Chẳng cần cánh đâu anh là Superman yeah. Chẳng phải ngày mai nhưng anh có được cả sale yeah.